Dạ xin chào à, chú uh, à, MC Quyền Linh ạ. À. Dạ, dạ chào cô. cô Lê Lộc. Dạ, dạ con chào cô. Chào uh, khán giả trong trường quay dạ. <laughs> dạ xin tự giới thiệu uh, tôi tên là Võ Thị Tư. 54 tuổi, quê ở uh, thị trấn Lấp Giò, huyện Lấp Giò, tỉnh Đồng Tháp. À, cô Tư ha. Dạ. dạ. Cô Tư làm gì ở Lấp Giò cô Tư? Tư ha. Thì bây giờ làm nội trợ trong gia đình, à. phụ giúp nhiều khi chồng làm ruộng vườn đó. <laughs> dạ. Xin mời chị giới thiệu về mình ạ. À Dạ con chào chú Quyền Linh, MC dạ vâng. Lê Lộc và chào khán giả của chương trình Mẹ chồng nàng dâu Con tên là Trương Thị Bảo Trân, hiện tại ờ, thì đang làm ờ, nhân viên ờ, của một công ty tài chính Hiện tại là con làm dâu mẹ đã được 5 năm rồi và có một em bé 3 tuổi rưỡi à, Chúc mừng luôn, trai hay gái? Dạ con trai chú à, Chúc mừng luôn Trước đó khi mà gặp đầu tiên mà khi chưa phải là con dâu đó Cô có ấn tượng gì con gái này không? cái lúc mà Kelsey ờ, khi mà con trai nó dẫn bạn gái nó về cái thấy uh, bé này nó cũng nhỏ nhắn người cũng tròn tròn trời nghĩ bụng đấy nhà thì có ruộng vườn không biết là cô ấy phụ giúp ờ, nổi không đó <laughs> à. thấy cũng xinh xắn, ừ. dễ thương à. hiền cũng ờ, ngoan ưng ừ, ý không rồi sau đó thì tuy là nhà lạ nha nhưng mà đến thì cũng quét nhà dọn dẹp rồi ra ngoài sân nữa ờ, quét rồi gần gần đường đó cái người ta đi ngang qua đường cái người ta gặp người ta cũng dầm dầm cái cái cô cũng thấy ưng ý gây thiện cảm ban đầu dạ. quét nhà thôi quét nhà đúng dạ. rồi còn chị cái lần đầu tiên gặp mẹ chồng á chị có ấn tượng điều gì không dạ lần đầu tiên em gặp mẹ chồng của em á là uh, lúc đó là chồng em dẫn em về á và hai đứa quyết định là tiến xa hơn nên là chồng em mới dẫn về ra mắt cha mẹ thì lúc đó là mẹ ở trong bếp á mẹ đang ở bếp mà lúc đó là nhà còn đang xài mà bếp củi á chú mà trời thì mưa mẹ đang đứng nấu ăn nhìn thấy cái hình ảnh nó nhìn nó rất là đẹp luôn mà với lại lần đầu tiên gặp mẹ thì thấy mẹ đẹp cái hình ảnh mà đẹp mà của người phụ nữ ngày xưa á chú thì uh, mình cũng cảm thấy là mẹ đẹp rồi á hả mẹ cũng nói chuyện mẹ hỏi thì thấy mẹ cũng uh, gần gũi cũng vui vẻ mẹ hỏi đủ thứ hết thì con đi uh, về như vậy có mệt không mẹ hỏi thăm đủ thứ hết á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 cô này làm dâu thì cũng hoàn hảo thấy ờ, nấu ăn đồ ngon rồi ờ, cũng ờ, biết lo cho gia đình lắm cũng biết quan tâm đến người khác này kia như là cô này kia vậy đó dạ. rồi cũng quan tâm được như là mấy ngày lễ mà sinh nhật của cô á mua những món quà trên mạng mang về á cô bất ngờ luôn á cái thấy có người giao hàng tới nói cô ơi có người ở trên thành phố á kêu con á là giao hàng về cho cô á cái cô mới mở ra thậm chí ngày sinh nhật của cô cô còn không biết nữa cô quên tiêu đi cái đầu cái mở ra thì thấy có một cái bánh kem để là mừng sinh nhật mẹ bảo trân trời à. ơi cảm động hết sức luôn rồi là <laughs> em những ngày làm dâu đó em có áp lực gì không dạ lúc mà về làm dâu mẹ thì ờ, cũng áp lực nói chung là cũng lo lắng tại vì từ trước tới giờ em sống ở nhà tuy là chị hai nhưng mà cha mẹ lo uh, lo cũng không có bắt phải làm gì nhiều nhưng mà mình cũng về công việc gia đình thì mình cũng biết làm nhưng mà gia đình mẹ thì phải nề nếp mình với lại em là con dâu đầu tiên của mẹ thì cũng lo sợ mình làm nhưng mà không có theo ý mẹ nhưng mà lúc mà về thì mẹ cũng chỉ dạy rất là nhiều thứ cái gì mẹ cũng góp ý nhẹ nhàng hết chứ không có theo cái cách mình suy nghĩ là mẹ chồng con thấy con hợp mẹ điều những điều gì dạ con hợp với mẹ là về ờ, mua sắm và là thích nấu ăn mẹ thích mua sắm luôn ha dạ mua sắm đồ đạc cho nhà cửa Buôn thời vậy trang chú. thì thấy sao à, về thời trang thì ờ, Ờ, hai mẹ con ờ, cũng thích cái đẹp nhưng mà mẹ thì thích cái à, đẹp mà kiểu mà đơn giản còn <laughs> con thì đẹp à, đẹp là hòa. Người, trẻ mà thì thích cái gì đó nó nổi bật một tí còn à, mẹ thấy mình với con dâu chưa hợp nhau điểm gì hả cô thấy nó thì cái gì cũng hợp đi tại vì nó cô cũng thương nó lắm chồng đi làm ăn ở trên thành phố đi ra trường rồi cái làm ở trên thành phố dạ. thành ra nó ở nhà một mình nó nuôi con nó với cô kia thấy nó nó nói cũng buồn này kia cũng thấy tội nghiệp lắm mà nó cũng biết tạo niềm vui cho nó nó mở quán trà sữa đồ này kia nữa bán đồ buôn để mà tạo cái niềm vui đó cô dạ ra à, thấy thương nó chứ lắm là cái lúc mà chị sinh sinh đẻ đó cô mình chăm sóc chị như thế nào cô hả à, sinh đẻ thì à, lúc mà nó về quê mẹ à, của chân nó dâu á cô dạ thành ra có lúc mà 5 tháng thì cô rước nó về à về thấy à, chăm sóc à, bé cũng hợp nhưng mà đôi lúc á thì nó cũng à, hay ép con nó ăn quá hà làm cho nó ham mập bự <laughs> nó mới chịu dạ. nó thấy nó đông mà mới có ăn một tô cháo hoặc tô bột gì đó cái mới đó để cái đập chưa rửa nữa cái pha thêm ly sữa tối nữa đè nó đổ nhỏ nha quay lại nhỏ đưa thì nhỏ khóc đưa qua đây thì nhỏ khóc vậy mà nó gán ép mình thì mình nhót ruột nếu trời ép ăn dữ con nha cái bụng nhỏ như con cóc rồi kìa ôi giờ mẹ có tranh luận về cái chuyện mà chăm sóc con cháu hay kia chưa dạ không không. mẹ rất là thương luôn á chú cái gì mà con làm không đúng á thì mẹ sẽ góp ý ừ. nhưng mà góp ý với một cách rất là nhẹ nhàng có điều nào mà khiến cho chị ờ, buồn không lúc mà mới về á thì buồn à, lúc mà em ở nhà mẹ ruột của em á xong rồi em về nhà mẹ chồng á thì lúc đó là buồn tại vì một á, là mình trước giờ em chưa bao giờ ở nhà chồng lâu hết á là cưới là mới có mấy ngày thôi là em đã lên thành phố làm lại rồi rồi sau đó em có em bé thì em mới về nhà khi mà về nhà mẹ thì buồn là xa chồng mình muốn cái gì mình làm cái gì mình cũng phải tự thân mình làm tại vì nói chung là mẹ cũng có mở lời mẹ nói ừ con muốn cái gì á khó khăn cái gì thì nói với mẹ nhưng mà mình kiểu như mình lúc đó là chưa có tình cảm nhiều á mình cũng sợ nên là cũng chưa có chia sẻ với nhau nhiều nên là lúc đó là cảm thấy buồn với lại á ờ, mẹ chồng em á rất là thương con trai luôn tự nhiên mình cảm thấy tủi thân tự nhiên mình đi ghen tị với chồng mình <laughs> ừ, ghen tị với chồng là sao mẹ thương chồng nhiều quá vậy sao không thương con dâu gì hết lúc đó là mới về là tự nhiên cái mình suy nghĩ là mình đi ganh tị với cái tình thương mà của mẹ dành chắc cho là lúc chồng mới sinh cái tâm lý nó không có ổn định dạ chắc là lúc đó tâm lý không ổn định hay Nhưng sao giờ thấy mẹ thương con nhiều hơn chồng chưa dạ à, bây giờ lúc nào mẹ cũng ờ, nói là <laughs> con là con gái út của mẹ hết gái <laughs> ta dạ giữa hai mẹ con mình có cái kỷ niệm nào đáng nhớ không chị có cô dạ nhớ đi à, làm à, trà sữa này kia đó cái đầu cái ngày nào cũng đi rửa chén bát này kia xong á nó thì quê ở vùng bảy núi an giang đó cô dạ. rồi cái về mình dưới đây thì dùng à, đồng bằng có sông nước rồi ha dâu nó xuống sông nó rửa chén bát kia nó bài ra cái sóng tàu nó thích chạy nó nó nó, nó thích ngắm tàu lắm chiếc tàu nó chạy ngang qua một cái nó, nó đưa sóng vô rồi xong rồi cái nó dạt ra cho mình chụp không kịp với chú linh dạ. rồi cái bắt đầu chụp không kịp món nào chụp được thì chụp món nào chụp được thì xuống sông hết trơn dạ. cái mình đâu có biết nó làm rớt gì cái bắt đầu thay quần áo nó nhảy xuống nó mò nó mò mà quần áo nó ướt hết trơn lên hỏi làm sao ướt con nói tại con tắm mẹ ơi tắm cái đầu mình tính tin theo tắm cái chiều cha chồng xuống sông cái cha mới đi ờ, tắm cái bắt đầu ổng gì mà tắm mà đụng đụng với giọ gì lảng cảng đây chẳng cái bắt đầu ông sách lên nào là giá là sạn nè cái mắt dung nữa bắt từ lúc ba ống ngón cái lên ông thảy chăn dồi nước đó cái hỏi cái gì mẹ cái gì mà đóng rong đúng kêu thấy ghê mẹ trời ơi cái này kiếm bát cái, cái nồi chắc còn không cái gì đâu đâu con coi lại cái gì vậy nó nói vậy là chắc cái món đồ này mà con làm rớt hồi sáng quá con chụp không kịp mẹ gì hả vậy chị con đi rửa chén vài lần nữa chắc không còn cái chén con cơm nữa con <laughs> thì à, mẹ con gắn kết như thế có bao giờ mẹ con à, tâm sự hết tất cả những câu chuyện như nãy giờ con kể với chú này kia không dạ chưa chưa luôn dạ vậy thì con làm sao để kết nối tình yêu thương của mẹ có gọi điện thoại thường xuyên cho mẹ hay chăm sóc mẹ gì không dạ có tuy là làm ở trên thành phố nhưng mà hai vợ chồng á trước khi mà cha với mẹ biết chơi zalo với facebook á <laughs> thì là gọi bằng số điện thoại ừ. còn bây giờ á thì là gọi thấy mặt nhau á cũng ờ, hay gọi lắm chú nhưng mà đến khi mà mẹ rước em bé trên nhà ngoại về á thì ờ, có em bé nên ngày nào cũng gọi hết nhưng mà con nghĩ là ở lâu á cô mến tay mến chân đi chắc buồn lắm cô hả ờ đi buồn lắm đó cô yeah. Dạ. cái ngày mà nó đi về quê mẹ nó để cai sữa em bé nó gửi mẹ nó lên trên nội á dạ cô ở đây thì cũng đơn chiếc lắm rồi nó đi cô ơi ở nhà tôi nhìn những cái món đồ nó còn bỏ lợi nào đôi dép hay cái áo gì hay gì đồ chơi gì có nhỏ ha nước mắt tự nhiên nó chảy rưng rưng rưng mà ba bốn ngày nó mới hết thôi cô <laughs> không biết sao giữ không biết bây giờ thì gửi con cho mẹ chăm luôn rồi sao rồi hiện tại giờ yeah. Dạ. tôi đang chăm nó à dạ yeah. con đi làm với chồng con ở sài gòn dạ yeah bao lâu con mới về thăm mẹ chồng về công việc của con thì không có được nghỉ nhiều phải làm suốt tuần hết làm từ đầu tháng đến cuối tháng nên là cái việc mà về thăm cha mẹ nó khó nên là khoảng một tháng hoặc là hơn một tháng nhiều khi hai tháng mới về một lần thì nhớ con yeah. Dạ. nhớ mẹ này kia lắm đúng không dạ về cái đầu cũng khuya lắm chứ chú thăm về cái đầu cũng như cái chạm dừng chân vậy đó ghé qua một đêm ngủ một đêm rồi sáng lại đi về quê ngoại rồi cái đầu ở ờ, cũng một ngày hay gì cái trở lại về nhà nội đây ngủ một đêm cái cũng đi nữa mình cũng buồn lắm chứ con mà nó lâu lâu nó về cái mừng lắm mà không có thời gian cái tâm sự gì trơn nó đi rồi ờ, cái thành ra mình cũng thông cảm cho nó thấy nó cũng ờ, điều kiện với lại mà cái thời gian không có đó cô Thành ra cũng thông cảm lắm Cô có định là lên sống chung với anh chị luôn không? Chắc à, không đâu Tại nhà cô thì à, cái điều kiện nó thoải mái Giường, tượng này kia thấy cái không khí nó mát mẻ Trong hơn trên hả? đây dạ. Lên đây nó ngột ngạt Dạ, lên đây nó dài dạ. lên đây hả thôi Có ngực quá trời luôn rồi, không có cây cối gì trơn bút dách tượng với người ta đi hết trơn nó đóng cửa lại hết trơn <laughs> không nói chuyện gì với ai được hết trơn nó <laughs> buồn dạ chứ à, chắc ngày nào đó mình cũng sẽ tìm cách nào đó để làm việc gần con hơn ha, gần mẹ này kia hơn dạ. để có sự uh, gắn kết nhiều hơn nữa mỗi lần đi ngang ghé ngang cái đi chắc cũng dạ rứt ruột lắm ha dạ nó đợi con nó ngủ hoặc là bồng đi ra xe hè đó rồi cái hai chồng trốn con đi không ai muốn điều đó hết trơn á chắc có lẽ vì mưu sinh vì cuộc sống như thế hả dạ chắc chắn rằng những cái nỗi lòng đó ai cũng hiểu cả có một lá thư của chồng em gửi nha dạ xin chào chương trình mẹ chồng nàng dâu Hôm nay qua chương trình, em có vài lời gửi tới mẹ và vợ. Trước tiên, con cảm ơn mẹ vì đã luôn yêu thương gia đình nhỏ của con, chăm sóc bé Phúc. Con mong mẹ luôn giữ gìn sức khỏe, bớt làm việc lại, bớt lo lắng cho vợ chồng con. Còn vợ thì anh mong em và mẹ chia sẻ với nhau nhiều hơn để tình cảm hai mẹ con ngày càng gắn bó cho gia đình mình lúc nào cũng vui vẻ và đầy tiếng cười. Cuối thư con xin chúc mẹ và bà vợ luôn có nhiều sức khỏe Cảm ơn chương trình đã là cầu nối để gắn kết những cái tình cảm của mẹ chồng nàng dâu. Chúc chương trình ngày thành công và được nhiều người yêu thích. Qua câu chuyện ngày hôm nay thì à, con có muốn à, nói với mẹ điều gì không? Tự nhiên lên đây cái tự nhiên cảm cảm cảm động. Bây giờ cô à, ôm con dâu đi rồi cô muốn điều gì nói với con dâu muốn con dâu thay đổi điều gì không à, con dâu ráng giữ gìn sức khỏe nha rằng mà có sức khỏe này kia làm việc cho nó tốt mà mẹ mong ngày con trở lại về gia đình để mà mẹ con mình vui vẻ hơn đoàn tụ rồi gia đình cho nó sum họp Ừ, mẹ mong nhiêu đó giữ gìn <laughs> khỏe cố gắng nhiều ha dạ cảm ơn mẹ <laughs> con muốn nói với mẹ điều gì nói đi qua chương trình này con cũng cảm ơn mẹ con cũng muốn ờ, nói là cảm ơn đến với mẹ là nhiều lần rồi nhưng mà mình không biết phải bày tỏ như thế nào hết tại vì mẹ với cha lúc nào cũng ờ, quan tâm hai vợ chồng hết á nhưng mà về kinh tế mình chưa ổn định nên mình phải cố gắng đi làm hai vợ chồng lúc nào đi làm trên đây thì cũng mong là ờ, sau này sẽ có điều kiện để mà về về gia đình để ở với cha mẹ không sao mẹ lúc nào cũng bên cạnh con hết trơn á rồi con đừng có ờ, nghĩ ngợi gì nhiều dạ cảm ơn mẹ chúc cho gia đình sớm gần nhau nhiều hơn yêu thương nhiều hơn chúc gia đình bình an hạnh phúc và thành công dạ con cảm ơn chúc chú cho vợ chồng con sẽ mau sớm vượt qua những giai đoạn khó khăn và có thể thành công rực rỡ trong giai đoạn sớm nhất nha dạ rồi